Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ờ, các video của kênh Điện lý và khoa học xã hội GS TV. Quý vị và các bạn đang theo dõi cái đoạn nhạc kết của bộ phim Nhà trọ Balanya nó vừa kết thúc. Uh, vừa mới kết thúc cách đây tối hôm qua thôi Đây chính là cái đoạn nhạc kết mà chúng ta xem trong ờ, một tiếng đồng hồ Tập 35 của bộ phim nhà trọ Balanya Mà chúng ta đã phải hiểu rằng đây chính là bài học sâu xa nhất Từ sau khi kết thúc bộ phim nhà trọ Balanya này Thì sẽ như thế nào Bây giờ chúng ta hãy cùng ờ, Phạm Phát Thức đi đến một bài viết mà tôi đã phát vào buổi chiều à, vào buổi tối ngày hôm qua trên Facebook của tôi. Các bạn hãy cùng à, đón nghe. các bạn hiểu rằng đây chính là cái bộ phim vừa nói đến ngày vừa bộ phim được phát sóng vào buổi tối ngày hôm qua thôi được kết thúc và từ sau khi mà kết thúc bộ phim này thì thế hệ trẻ ngày nay gặp nhiều như thế nào và đó chính là bộ phim mà chúng ta nói về đề tài giới trẻ mà đã bao nhiêu lâu năm rồi tôi cũng đã từng được xem cái bộ phim hài hước đến như vậy đây mặc dù bộ phim cũng đã kết thúc thôi nhưng mà những dư âm ảnh hưởng từ ba anh chàng Bách Lâm Nhân và ba cô gái Nhi nhân Hân thì vẫn còn nhợi ngớ cho chúng ta biết đến những gì, gì mà bí ẩn và sự hài hước từ chính bộ phim này mà chính đạo diễn Khải Anh muốn mang lại cho khán giả xem truyền hình. Và đặc biệt nhất là đối với các bạn trẻ. Đây chính là đối tượng mới lớn thôi và đây cũng chính là đối tượng mà rất dễ bị tổn thương khi gặp phải một cái biến cố nào đó trong cuộc sống. Chẳng hạn như là đi tìm người yêu, đi tìm ờ, nọ kia và từ trong cái bộ phim này chúng ta đã gặp rất nhiều cảnh và ba anh chàng bách lâm nhân cũng đã từng bị bồ đá và cũng từng bị ờ, này nọ rồi và nhiều người phải có một cuộc hành trình rất là dài mới đi tìm được người yêu chứ không phải là giống như các bạn cha mẹ các bạn bảo bạn cái gì về ờ, vấn đề tìm người yêu hay là gì ấy các bạn nhiều khi các bạn rất là khó chịu đó nhưng mà đấy là người ta thường là nói tìm người yêu dễ nhưng đối với chúng ta là không hề dễ một chút nào đâu nếu như mà muốn à, tìm hiểu xem là vì sao tìm người yêu lại không hề dễ như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta xem lại cái bộ phim Balanya thì chắc chắn câu trả lời đã được xuất hiện rồi đó và đây cũng chính là biến cố nào đó thôi nhưng mà trong cuộc sống rất khó mà biết cách mà ứng phó mà điều mà họ không mong muốn và đây cũng chính là câu chuyện tuy là câu chuyện ở trong phim nhưng mà ngoài đời thật thì bạn chỉ thường biết sự vui vẻ cho chính bản thân mình nhưng mà điều lại quá ích kỷ và không chịu giúp đỡ người khác và đặc biệt nhất là nhân vật Lâm trong bộ phim Balanya do Công Dương thủ vai mà nhiều khán giả rất là ghét anh này chỉ vì đóng cái vai nóng tính cục cằn đấy. Đặc biệt nhất đấy vô cùng nóng tính cục cằn với người khác nhưng mà điều đáng nói nhất là đặc biệt nhất là chính là em gái của mình là Nhiên do Vân Trần thủ vai nhưng mà điều đáng nói hơn là nguyên nhân vì sao Lâm và Nhiên lại không hợp nhau điều đó là do ông bố Trung tức là do nghệ sĩ Tú Trần Đức đóng vai cái phim này lấy cùng lúc hai bà vợ và sinh ra hai người con khác nhau về cả giới tính lẫn cả tính cách và cả sự tự nhiên nữa Nguyên tuy có bướng bỉnh nhưng chị lại là một con người dám biết đối mặt với chính công việc của mình ngay tại chính công sở. Nhưng khi về nhà lại rất sợ Lâm, rất hay quát nạt khiến cô bé này ngày càng ghét em trai của chính mình hơn chứ không phải là thích thú như những gì mà cô đã làm với Cao Minh Bách đâu. Mà điều còn đáng trách hơn nữa là vì sao Lâm lại nổi nóng và đuổi tất cả mọi người ra khỏi Ba La Nha. Nhưng mà có một cái câu chuyện khác khiến bạn có thể khi mà xem xong cảnh này đó chính là cảnh mà mối quan hệ giữa con người với nhau thì lại căng thẳng đến như vậy đấy cũng giống như là mối quan hệ giữa gia đình chúng ta cha mẹ con cái mà căng thẳng với nhau thì nhiều khi là không biết gia đình có thể sẽ như thế nào có khi là gia đình tan nát mà nhiều người không biết đấy với một cái câu chuyện như vậy mà tại sao không khí quang thẳng con người với con người với nhau lại căng thẳng đến như thế lâm lại không nói chuyện thẳng thắn tại sao lại không nói chuyện thẳng thắn mà lại với những người xung quanh đi mà lại đuổi hết tất cả ra khỏi nhà vậy bạn còn dám chắc là lâm đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi nhà thì lâm và hân có thể sống có thể sống hết không có thể yên tâm sống không không câu trả lời là không lý do bởi vì ngay sau khi mà lâm mà đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi nhà đấy hân chính là một người đã chứng kiến tất cả nhưng mà chính cô ta thì cũng là một con người cũng đã từng biết khoan dung rất nhân hậu và chưa bao giờ phải để ai trách lòng mặc dù từ những ngày đầu tiên thôi thế nhưng mà có một biến cố lớn nhất đã xảy ra với cô Hân bị một người vợ chính của của chính người đàn ông mà Hân đã ngoại tình khoảng 2 năm trước đó. Lâm bị đánh đến chảy máu mũi, còn Hân thì cô bạn mắng đùa. Mày đến đây cướp chồng tao à? Và sau khi mà Hân đã bị mắng đùa như vậy, Hân đã phải lấy tay của mình tự vả vào miệng. Và sau đó, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Hân chính là một bà mẹ đơn thân. Và bạn phải biết rằng là sau khi mà sự cố mà xảy ra như thế này Hân đã bế bé sữa và bỏ biệt tích không một lời từ biệt vào chính buổi sáng ngày hôm sau rồi. Và ngay sau đó, ông bố Trung, tức là ông bố của Lâm và Nhiên đã nói chuyện với Lâm thẳng thắn rằng ở đây không chỉ mỗi Lâm nóng tính mà lại Lâm lại quá giống bố mình ở chỗ đấy. Và theo Nhi lời kể của ông bố rằng sự thất bại ở đây không chỉ là do chính quá nóng nổi, nông nổi nhưng có thể sau khi mà mình làm những điều gì sai đó mà có thể biết cách mà khắc phục chứ không phải là sai rồi bỏ đây nhiên thì là cô bé thường sau khi xin tiền bố để mua son phấn nhưng không phải vậy các bạn hiểu không các bạn có biết không không phải vậy là vì sao cô đã biết cách tích lũy cho chính bản thân mình chứ không phải là có tiền là tiêu xài phung phí như bạn được bách là một diễn viên lúc đầu là một con số không tròn chỉnh nhưng cũng đã là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng tuy có xảy ra một vụ sự cố scandal với cô bé Kim Kim thôi nhưng mà chính anh đã phải thừa nhận rằng mình không phải là người yêu cô nàng và cuối cùng là chính anh ta cũng đã được mọi người biết đến rất là nhiều đấy nhân tuy thì lại không giỏi về biên kịch lắm nhưng lại phải biết kiếm sống cho chính bản thân mình nhưng mà nhi thì lại là một cô con gái bị lừa tình lừa tiền nhưng vẫn sống tốt mà vẫn phải lao động vất vả thì mới kiếm được tiền nói như vậy khi mà vào con đường đời thì có lúc bạn được này nọ nhưng gian truân vất vả không bao giờ bao giờ cũng thách thức trước cuộc đời bạn và cái bộ phim vừa mới kết thúc ở tập 35 thôi chúng ta đã được xem đến cái cảnh cuối cùng là ba người ba cặp đôi là ờ, ờ, ba cặp đôi Lâm Hân Bách Nhiên và Nhi Nhiên nhi hân nhân là đã được gặp nhau đã liên duyên thành vợ chồng và có sự có mặt của cô đồng và ông bố chung và đây chính là nhân vật ông đồng cô đồng và ông bố chung ở đây thì lại là ờ, một cái nhân vật thì cũng đã ghen tuông bỏ của đã mấy chục năm rồi vậy mà đây chính là một cái câu chuyện mà có kết có hậu mà mọi người cũng đã kết thúc bằng một bữa tiệc chén rượu tôm đừng và chúng ta xem đến cái tập cuối và đây chính là cái cảnh cuối cùng mà chúng ta đã nói đến bộ phim Palanya và đây chính là một cái câu chuyện mối tình sau 5 năm sau thì đã được gặp lại và đến thời điểm này chúng ta cũng đã tạm biệt bộ phim nhà trọ Palanya và nếu như chúng ta có thể không xem lại được cái bộ phim không xem bộ phim này thì chúng ta có thể vào xem lại ở trên um, thể vào xem lại thì chúng ta có thể ờ, vào VTV giải trí có thể xem nhà chọn Balanya chọn bộ 35 tập phim và bộ phim tối hôm qua được phát sóng với thời lượng khoảng 1 tiếng đồng hồ và cũng chính từ bộ phim này bài học thì vẫn còn đó nhưng mà cuộc sống nếu như mà bạn muốn có sự giàu có thì nói nghe dễ nhưng thực hiện mà điều mà bạn cũng phải nên nhớ đừng có nên nói sự ích kỷ và nóng nảy giống như lâm như nhà trọ Balanya và lâm cũng chính là một người nạn nhân cực kỳ đáng trách nhất trong bộ phim này đó chính là một số thông tin cho tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi video này về bộ phim nhà trọ Balanya còn bây giờ chúng tôi xin chào và lại quý vị và các bạn Hẹn gặp lại quý vị và bạn ở video sau nhé.